Alo xin chào quý anh chị và các bạn hôm nay Tuấn Hoàng lại à, trở lại với cái bài hướng dẫn cho quý anh chị khi mà đăng nhập qua cái ứng dụng à, Google Authent à, thì à, à, kể từ ngày mùng 1 tháng 5 2023 thì à, hệ thống bắt buộc chúng ta phải à, nhập cái mã à, xác thực OTP qua cái à, ứng dụng Google Authent này và nó sẽ không gửi về cái email nữa Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị cụ thể cái à, vấn đề này. Đầu tiên là chúng ta sẽ biết được cái à, thay đổi hình thức nhận mã xác thực qua Google Authent. Thứ hai là hướng dẫn đăng nhập qua ứng dụng Authent trên thiết bị di động và cái thứ ba là đăng nhập cái Authent ở trên máy tính thứ tư là đăng nhập một tài khoản trên nhiều thiết bị khác nhau à, thứ năm là thay đổi cái thiết bị nhân mã xác thực thì đầu tiên đó là chúng ta thay đổi hình thức uh, à, nhận mã xác thực qua Google Authent thì đầu tiên các anh chị đăng nhập vào hệ thống à, của trang mua sắm công nhé và chúng ta kích vào cái logo cái mã định danh của các anh chị và chúng ta chọn trang cá nhân thì ở đây chúng ta sẽ kích vào cái mục là thông tin tài khoản và chứng thư số sau đó các anh chị thấy à, có cái mục là thay đổi hình thức nhận mã xác thực chúng ta kích vào đây và chúng ta chọn cái hình thức nhận đó là ứng dụng di động thay vì trước đây là chúng ta để mặc định là email thì tất cả OTP là gửi về email à, nhưng bây giờ chúng ta chọn là ứng dụng di động và sau đấy các anh chị là chọn lưu lại thứ hai là cách đăng nhập qua ứng dụng à, Google Authent trên thiết bị di động thì à, đầu tiên chúng ta chọn đăng nhập à, khi mà các anh chị thay đổi cái phương thức xác thực ấy, thì uh, sau khi nhập uh, tên mã định danh và cái mật khẩu xong thì bước tiếp theo đó là chúng ta uh, sẽ quét cái mã vạch QR này cái này là chỉ có cài đặt lần đầu tiên thôi thì mới có cái động tác là quét QR và sau đấy thì các anh chị chỉ cần nhập cái mã à, xác thực vào đây thì uh, lúc này các anh chị uh, cài đặt cái Google Authent ở trên điện thoại mình và đưa cái cái cái cái, cái à, camera quét vào cái hình này thì đầu tiên cả anh chị à, vào cái cửa hàng CH Play hoặc là App Store thì chúng ta gõ cái cụm từ tìm kiếm đó là Google Authent các anh chị à, tìm ở trên à, Google à, trên CHP lấy nhá và đúng cái biểu tượng như thế này đúng cái biểu tượng như thế này và chúng ta cài đặt lên sau khi cài đặt lên thì sẽ có hai lựa chọn một là các anh chị quẹt cái mã QR cái mã mà ngay uh, lúc nãy mình có nói là cái cái hình vuông vuông đấy hoặc là cái thứ hai là các anh chị nhập cái khóa thiết lập à, và sau khi mà nó cài đặt xong thì nó sẽ có cái dạng như thế này các anh chị lưu ý là cái à, vòng tròn bên phải này nó sẽ quay đâu đó cứ tầm 15 giây và cứ mỗi 15 giây đó nó sẽ thay đổi cái 6 cái ký tự này một lần thay đổi cái mã xác thực này một lần mục đích của nó là ừ, dùng giúp cho chúng ta là không bị Ờ, đăng nhập ờ, trái phép chẳng hạn tức là nó nâng cao cái độ bảo mật cho tài khoản đấu thầu của các anh chị và sau đấy cái bước tiếp theo là các anh chị ờ, nhập cái mã cái mã này nhập cái mã này các anh chị nhập vào cái ô ô này và sau đấy chúng ta chọn gửi sau đấy chúng ta gửi đi trường hợp mà cả anh chị nhập ờ, cái mà xác thực mà nó bị lỗi ấy, thì chúng ta nên ờ, vào ấn vào cái ờ, nút ba chấm và chúng ta chọn vào cái exit để chúng ta sửa lại chúng ta sửa lại các anh chị có thể xóa nó đi hoặc là chúng ta xóa nó đi và cài lại cái uh, tiếp theo đó là mình sẽ hướng dẫn à, các anh chị là đăng nhập bằng cái Google Authent ở trên cái máy tính sau khi đăng ký à, chuyển đổi dữ liệu hoặc là thay đổi cái phương thức à, nhận mã xác thực thành công thì người sử dụng là nhấn vào cái nút đăng nhập ở trên trang trang chủ của trang mua sắm công sau đấy là các anh chị các anh chị thấy là cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ quẹt cái mã QR này quẹt cái mã QR này thì à, chúng ta sẽ vào cái tìm kiếm Google Authent này ở trong cái cửa hàng ờ, Chrome trực tuyến đó. các anh chị mở bằng trình duyệt Chrome đó, và chúng ta bấm vào ờ, chữ ờ, thêm vào chữ Chrome này chúng ta bấm vào đây sau đấy ờ, cái hộp thoại hiện lên thì các anh chị chọn vào add attention này để thêm cái tiền ích vào sau đấy chúng ta sẽ quay về lại cái màn hình đăng nhập của cái trang đấu thầu điện tử trang đấu thầu điện tử sau đấy các anh chị chọn ở trên cái thanh công cụ á, ở trên phía trên này chúng ta sẽ có một cái cái biểu tượng uh, à, QR này chúng ta kích vào sau đó các anh chị dì chuột và chúng ta kéo kéo giữ chuột quẹt cái vùng này quẹt cái QR này đấy tức là các anh chị ấn vào đây này, ấn vào cái ô này để quẹt đúng không và chọn cái vùng để quẹt chúng ta chọn vùng là nhấn và giữ chuột nhé chúng ta kéo rê rê chuột đây và sau khi mà quét thành công thì nó sẽ hiển thị lên là màng đấu thầu quốc gia và dưới này là cái sáu cái từ cái mã xác thực nó sẽ quay theo cái đồng hồ này dưới này là cái mã định danh của các anh chị bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhập cái mã này vào cái ô bước 3 ở đây và chúng ta chọn cái nút gửi thứ tư đó là mình sẽ à, hướng dẫn cho các anh chị đăng nhập một tài khoản trên nhiều thiết bị khác nhau đối với cái hệ điều hành à, iPhone á, thì các anh chị à, nhấn vào cái nút là Export Account chúng ta ấn vào ba chấm này và có cái nút Export Account này tức là xuất tài khoản và chọn tài khoản cân xuất sau đó ứng dụng sẽ hiển thị cái mã QR à, được hiển thị trên màn hình để quẹt cho các thiết bị mới sau khi quẹt QR thành công thì người sử dụng có thể thực hiện đăng nhập một tài khoản ở nhiều thiết bị khác nhau một tài khoản ở nhiều thiết bị khác nhau tức là ở đây các anh chị hiểu rằng là à, ở trên máy tính chúng ta quẹt cái QR rồi mà các anh chị muốn đưa thêm một cái thiết bị điện thoại nữa thì chúng ta cũng có thể thêm ở trên điện thoại nữa nhé và đối với hệ điều hành Android thì các anh chị bấm vào cái biểu tượng ba chấm ở trên cái ờ, Google Authent sau đó chọn cái nút là chuyển tài khoản chọn xuất tài khoản và bấm cái nút tiếp để hệ thống hiển thị mã QR sau để dùng cái mã QR sinh ra để quét trên cái thiết bị khác hướng dẫn à, thay đổi à, cái thiết bị nhân mã xác thực thì khi mà ở cái trang đăng nhập của mua sắm công á, các anh chị thấy là có một cái nút là quên mật khẩu và cái nút ở dưới là đổi thiết bị xác thực chúng ta kích vào đây để chúng ta thay đổi cái thiết bị chẳng hạn bây giờ à, các anh chị à, đổi qua cái thiết bị điện thoại thay cho cái thiết bị máy tính chẳng hạn chúng ta bấm vào đây và lúc này cái cửa sổ hiện lên thì yêu cầu các anh chị nhập cái mã định danh tên truy cập địa chỉ email và cái mật khẩu của mình cái mã định danh và tên truy cập thì nó giống nhau nhé nó có cái cấu trúc là chữ VN và cái mã số thuế ở đây đấy, chúng ta nhập lại sau đấy hệ thống sẽ xuất hiện một cái hộp thoại và chúng ta nhập cái mã xác thực vào đây chúng ta chọn gửi cái mã xác thực lúc này nó sẽ gửi về cái email đấy đây là toàn bộ những gì phần hướng dẫn à, đăng nhập bằng ứng dụng Google Authent chúc quý anh chị và các bạn à, à, cài đặt đăng nhập thành công và à, quý anh chị và các bạn có nhu cầu về mua chữ ký số phục vụ cho công tác đấu thầu hay là kê khai thuế kê khai hải quan kê khai bảo hiểm xã hội chữ ký số doanh nghiệp hay là chữ ký số cá nhân thì liên hệ với kỹ sư Tuấn Hoàng theo số điện thoại ở trên góc phải màn hình 0913 585 716 bên cạnh đó Tuấn Hoàng có hỗ trợ 11 uh, à, online cho quý anh chị làm hồ sơ tham dự thầu và cần tư vấn à, làm hồ sơ dự thầu mới thầu trọn gói thì liên hệ với kỹ sư Tuấn Hoàng rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị xin cảm ơn